Ok, xin chào cả anh em, chào mừng em đã quay trở lại với channel NMTV của mình Thì uh, trước khi anh em xem clip Bài clip này nguy hiểm lắm <clears throat> Rất là nguy hiểm luôn Và đừng quên ấn vào nút like giúp mình nha Ấn thử vào cái nút like giúp mình nha Ấn nút like để ủng hộ kênh và có tương tác kênh luôn nha Cảm ơn mọi người rất là nhiều Ok, thì clip hôm nay thì mình phải phải bao nhiêu hôm rồi, 3 hôm rồi ba bốn hôm rồi mà mình úp được 50 triệu yên cho Leon 39 thì hôm nay cuối cùng mẹ mình sẽ đập một phát nó gọi là 4 nhíp vũ khí 12 cho nó cái lên hay không mà lên thì mình sẽ hoãn chuyển sang vũ khí 6x luôn cho nó chất cho nó trùng ok nhớ ấn nút like nha bây giờ bắt đầu luôn thôi không lằng nhằng thì nhằng nữa chúng ta sẽ bắt đầu luôn ờ, đặt kiểu gì cho nó cục xúc nhỉ nên bây giờ mình sẽ mang ờ, Ê, đây có mấy viên viên viên này kìa viên chất cho có mấy cái viên ở à, đây ui quả gần mắc chỉ số luôn cung này quạt có ba cái liền lấy cái này ra mồi ok ừ. pha thôi pha thôi pha thôi rồi được một viên đá bốn rồi lấy quạt để mồi thôi anh em phải hôm nay đập nghiêm túc phải hôm nay đập rất là nghiêm túc cần hôm nay là cần nghiêm túc hãy gọi là cần nghiêm túc ok cần lặng thầm cần im lặng cần nghiêm túc nghiêm túc như một người lớn luôn phang nó gọi là nghiêm túc đập không cay cú đập điềm đạm đập tử tế đập thầm lặng rồi hay hay hay quá tuyệt vời quá gọn lẹ hay quá tuyệt vời luôn hay quá 5% nó lên khác đéo thì là đặt vũ khí 16 rồi nhở mà nó đang xịt liên tục thôi không cay cú hôm nay cần nó gọi là cần cần cần ngoan cần ngoan ngoãn cần điềm đạm trời ơi nó phải vậy chứ không nhà mày như uh, cần mọi hôm là mày cần sụt cần cần khẩu nghiệp ừ, hôm nay nó gọi là một thằng cần khác rồi đập rất là từ từ tốn nó đập nó phải vậy chứ đập nó phải có vẻ khoa học một tí chứ hay hay quá tuyệt vời xin đó nó phải vậy chứ xin à, đéo đéo mồi nữa lên chắc rồi à quên cho lấy vũ khí ra có cái vũ khí 12 thôi mà dễ không ấy mà đúng không năm x không lên tách 3 x luôn rồi đảm bảo sau khi nâng cấp đồ ở đây rồi 2, 3, 4, 5 đó hay là phần trăm hỏi hỏi dễ quá cơ dễ không nhưng mà lên ghê nhở khá hay Khá hay đó Xịt quả đấy nó mới hay chứ Nó phải vậy chứ Trời ơi Dễ không Ui ôi <laughs> ôi <laughs> Lên con mẹ vũ khí 13 luôn mọi người Wow Wow <laughs> Cần điểm đạm à, Đi mua cái hoán chuyển cái đi mua cái hoán chuyển lên 6x rồi à, chúng ta sẽ farm 14 nha 24 triệu yên xem phang 14 là bao nhiêu nha 24 28 triệu đúng không như phang ờ, vũ khí 14 như là 28 triệu đúng không ta à 14 14 hai phát là 28 cũng được cũng được cũng được phải qua trường đã mình phải qua trường để đó ờ, file đấy đẹp rất là hay đúng không hay mà không like thì nó gọi là không phải fan đấy là tv rồi nhớ ấn vào nút like mình là like và subscribe nếu ông nào mới vào xem kênh của mình hãy ấn nút subscribe kênh mình đập nó phải vậy đập nó phải nghiêm túc qua phần vũ khí là có chiêu 6x nào ngon ngon không được tạm ờ đây có cái 6x đây là 6 ui phải 25 triệu xung đắt thế chó mua nha chó mua bán thì bán thì tử tế vô bán như vậy ai mua vậy tầm khoảng 500 nghìn may ra có người mua nếu bán 25 triệu ai đang mua đấy 500 nghìn mà chỉ số này ổn chúng ta khá là ổn đấy để em xem coi là rẻ hơn không không có thì mua 500 nghìn được bán nó phải đây có 50 nghìn Ui, cái 50 nghìn của xịn hơn gần mắc luôn này xem nào tấn công ngoại tấn công nội vận công nội hòa hòa công à, tấn công ngoại tấn công đội vận công đội chính xác ừ thiếu mất dòng chính xác mọi người ạ mp nữa thiếu mất dòng chính xác có nên mua ông ta hay vào cửa hàng mua nhỉ đây này mắc chỉ số có chính xác cộng 30 này cũng rất là quan trọng đấy 30.000 này cái này thì có đủ luôn nhưng mà hơi yếu Ui cái này Cái này xịn vậy mà không có chính xác nhỉ Thôi Đi uh, vào shop xem là bao nhiêu tiền cái để mình xem là mua được không Không biết là shop có đắt không đây Bình phí Đây Bao tiền cái ta Ui còn lại 1 triệu hai xu nghỉ con mẹ đi ba đã ra mua cái 30 nghìn dùng tạm giờ Trời ơi ra mua con mẹ nó mua cái mẹ cái 50 nghìn để dùng tạm 30 nghìn này chỉ số đủ này anh em này chính xác của 30 vận công 55 phần trăm còn cái này là vận công 256 phần trăm Uầy, mày dùng con mẹ cái này đi nhá cái này không có chính xác chẳng cần chính xác đâu nhỉ có 30 cái chính xác ấy. thôi mua cái này đi đó thái dương tiêu và bây giờ thì chúng ta sẽ qua là là corin à, chúng ta sẽ mua cái hoán chuyển cao cấp hoán chuyển cao cấp đâu đây này cái hoán chuyển này đó một tháng hoán chuyển trung cấp hoán chuyển trung cấp ai bán ta ai bán ai bán đây ai bán vậy qua khu này đi khu này chắc có người bán bảo hiểm trung cấp này hoán chuyển cao cấp này nhắn tin ở à đây hoán chuyển trung cấp 1 triệu 2 nghìn một cái mua một cái mua một viên 1 triệu 2 khá đắt khá đắt mà thôi không sao có đập đập 14 cũng cần bảo hiểm ta đập 14 dùng bảo hiểm gì ta đập 14 dùng bảo hiểm cao cấp à, bảo hiểm cao cấp một triệu hai một cái này mua một viên một triệu hai wow quá tuyệt vời chúng ta đã hoán chuyển lên vũ 6 x mà chúng ta đã đập vũ khí 14 Ôi ơi, xịn thế nhỉ Vì sao mình không đập 14 luôn Bởi vì là mình Có đá gì ra Chưa có Bởi vì là hoán chuyển kia thì sẽ phải dùng hoán chuyển cao cấp Thì nó rất mất là nhiều lượng Nên là mình sẽ ờ, hoán chuyển sang cái cái uh, hóa chuyển sang cái lúc ở vũ khí 13 này thì nó sẽ bớt lượng bớt tốn tiền hơn cho chúng ta đó phải vậy chứ chuyển hóa thành công rồi hay quá hay quá chúng ta sẽ được một hit Uầy, thừa hẳn hai bảo hiểm trung cấp này chúng ta sẽ được một hit vũ khí 14 nữa không biết có lên hay không đây em cùng đón xem nha mình sẽ vào mình uh, đây mình sẽ mua một viên đá chín vậy hơi đắt nhỉ đây 5 chim 500 nghìn mua được rồi xong rồi cố lên mẹ mày vũ khí 14 luôn gần full 14 luôn cho chất và bây giờ chúng ta chỉ úp yên và pha vũ khí 14 thôi mà mình hiện tại mình đang nhận úp yên nha nhận úp yên và nhận úp level nó gọi là all trong ngày hoặc là theo số yên luôn mọi người úp thì hãy nhắn tin qua zalo hoặc là facebook hoặc số điện thoại của mình nha các thứ ở bên dưới và anh em có nhu cầu mua nick thì cũng lên dưới link bên dưới nha và anh em lựa chọn nhiệm vụ chưa đến được cái kia và anh em muốn ờ, chưa đến được luôn anh em muốn muốn ờ, mua thì anh em cứ lên xuống tất cả các shop bên dưới tất cả đều uy tín và em lên xuống ủng hộ nha cảm ơn mọi người rất là nhiều và đừng quên ấn nút like subscribe kênh mình nếu mà fan on hit vũ khí 14 này thì quá tuyệt vời luôn rồi biết trước là vậy rồi nên để hai viên đá một lại thôi đó ờ, xịt hai viên này fan cái on hit lên luôn quá tuyệt vời luôn dễ như trở bàn tay 14 triệu yên này đó. có gì pha ta mười một phần trăm mười một phần trăm farm được không ta xì quá vũ khí 14 quả này nó mới chất này chất chơi người rơi này 13% <laughs> đéo đủ Đéo đủ, đéo đủ Đéo đủ, đéo được Mình về quay lại Haru thôi Quay lại Haru mua thêm đá anh em ạ Đấy, đéo đủ luôn Còn hai viên kia đủ vậy đéo cho vào ngu người thế không biết Thế mình ngu người chứ Ái à Má nó tự nhiên chui vào cái góc đấy À thôi, cần hôm nay là cần cần hiền cần hiền, cần điềm đạm, cần lặng thầm cần ngoan ngoãn nên là cần sẽ không chửi quên mất quên mất sorry mọi người đó rồi tiếp tục thôi <laughs> xem lên hay không ta có lên hay không đây lên thì quá tuyệt vời luôn nói chuyện cái được cho cho cho cho Wow, xịt chà mẹ đó Thôi, như này là quá thành công cho clip hôm nay rồi Ok, clip của mình như đây thôi Cuối cùng thì đã full 12 cho đến 14 rồi Cảm ơn em đã xem video của mình Cho em một ngày vui vẻ, bye bye